Xin chào các bạn, nếu cách đây từ 3 đến 5 năm sàn nhựa SBC ít được mọi người chú ý thì hiện nay xu hướng sử dụng sàn nhựa SBC để làm vật liệu lát sàn ngày càng được ưa chuộng bởi sàn nhựa SBC có độ bền, khả năng chống nước tuyệt đối, chống chảy rất tốt, chịu nhiệt tốt. Ván sàn nhựa hem khóa SBC King Floor được sản xuất trên công nghệ tiên tiến của Đức, bản quyền hem khóa Unilin không chứa benzen formaldehyde, an toàn với sức khỏe con người, lại được tái sử dụng và được đánh giá cao trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Ngày hôm nay tôi cùng đội ngũ thi công đang có mặt tại một công trình trọng điểm của tỉnh Hải Dương để hướng dẫn các bạn cách thi công ván sàn nhựa SBC King Floor. Đây là thương hiệu sản phẩm thuộc công ty cổ phần Airwin Group. Xin chào anh, được biết công trình Babini Home sử dụng toàn bộ sản phẩm lát sàn là ván sàn nhựa SPC King Floor. Vậy anh có thể cho chúng em biết thêm về loại à, ván sàn này được không ạ? Đối với Babini Home thì chúng tôi luôn luôn coi đây là một công trình trọng điểm của tỉnh Hải Dương. Vì vậy, à, việc sử dụng à, ván sàn cho dự án được chúng tôi ban dự án đặc biệt quan tâm. Cũng có rất nhiều đơn vị mà gửi mẫu và sau khi mà chúng tôi kiểm tra đánh giá thì chúng tôi đánh giá sàn FBC King Floor đạt các cái yêu cầu của nhà thầu cũng như là của chủ đầu tư bề mặt tốt khóa hẻm chắc chắn à, phương pháp giải pháp thi công nhanh và đạt cái yêu cầu của chủ đầu tư cũng như là nhà thầu tôi hài lòng với à, sản phẩm à, ván sàn FBC King Floor đây là ván sàn nhựa SPC King Floor, chủ đầu tư lựa chọn mã màu vân gỗ KS03, bề mặt phủ UV hai lớp giúp chống xước tuyệt đối và bền màu. Phía sau ván lát sàn có sẵn các lớp IXPMG là xốp lót không mùi cao cấp nhất thị trường, tạo cảm giác đi êm chân. Bên cạnh đó, ván sàn còn sử dụng công nghệ hèm khóa Unilink giúp việc thi công trở nên dễ dàng hơn. Thi công ván sàn SBC King floor thực hiện theo hướng dẫn sau. Bước 1. Kiểm tra nền mặt bằng lát sàn, chú ý phải chắt nền phẳng và vệ sinh mặt bằng kỹ lưỡng trước khi thi công. Bước 2. Trực tiếp định vị tấm ván sàn king floor đầu tiên cách mép tường khoảng 7 đến 10 cm và lần lượt ghép tấm tiếp theo khít theo hẻm khóa của tấm. Có nhiều cách thi công, Tại công trình này, thợ thi công đang ghép ván sàn theo mẫu thi công chữ Y. Đây là cách thi công ít hao hụt và tiến độ nhanh. Bước 3. Thực hiện tương tự cho đến khi hoàn thiện. Bước 4. Đặt vào chân tường SPC Airwin và cố định bằng keo dán Kingbond hoặc ke sập. Bước 5. Gắn keo chít mạch Kingbond và vệ sinh lau dọn mặt bằng thi công. Chúng ta vừa tham quan công trình thi công sử dụng ván sàn nhựa SPC King Floor, sản phẩm thi công đơn giản, dễ dàng, trực tiếp trên bề mặt thô, có thể tái lắp và di chuyển để sử dụng cho công trình mới. Sản phẩm có độ bền lên tới 20 năm và đạt tiêu chuẩn kiểm định AC5 của Viện Vật liệu Xây dựng Việt Nam.